là xì này siro ok ba đứa ăn đi rồi hai ba một hai ba ăn không uh, nhặt cho không ăn đây của pila đây đấy ăn cả đi siro của siro đấy của messi đây đây siro siro chén này cá chén cá đây Messi đây hôm nay cho ăn đấy Pila, chén đi đúng rồi Siro chén nốt đi phần của Siro đấy phần của Messi đây đó ăn đi ăn đi đứa nào ăn phần của đứa đấy Pila đấy rồi đứa nào ăn phần của đứa đấy ăn tự nhiên Siro ăn đi anh cho Siro ăn mà xếp sẵn ở đây là đây là phần của Siro Siro cứ ăn đi ừ đây phần của pila cứ ăn đi đây phần của messi ăn đi ừ. đứa nào ăn phần của đứa đấy ăn hết cái chỗ đây thôi cho ăn mà này cho ăn đứa nào ăn phần của đấy pila ăn đi phần của pila đấy pila ăn đi đấy mọi người thấy không giữ kỷ luật là à, đến khi mà để phần ăn ở trước mặt mà không uh, bảo ăn là không ăn đâu đây của Pila đây ăn đi đây của Messi đây Messi ăn đi nằm ra mà ăn ừ. tí là anh còn phủ chiếu rồi rồi ăn đi rồi ok anh vào đây anh ngồi cùng ăn đi đứa nào ăn phần đứa đấy đi Messi ăn đi chén tự nhiên ừ. đấy messian đi rơi mình nhớ xuống bên dưới này từ từ một nước khác phải chọc cho nó rơi xuống bên dưới để hạt được đây Messi siro thì ăn xong siro có làm rơi miếng nào chẳng rơi miếng nào Messi ăn đi phần Messi đấy chọn chọn ngoài phần này là phần của Messi siro ăn xong rồi siro ăn xong rồi bây giờ đấy là phần của mẹ để mẹ ăn mỗi đưa tính ra được có mấy cái thôi mà chứ có được nhiều đâu xi ăn đi đấy đang chậm quá cho pila miếng cho siro miếng xì ăn kéo của con đấy chứ phần của pila là pila ăn hết rồi phần của siro siro cũng ăn hết rồi còn đây là phần của mẹ mẹ là mẹ giữ kỷ luật quá à, mẹ tưởng là nói đùa à, mẹ tưởng là nói đùa tưởng là là là là, là... bảo là cho ăn mà mà mà mà tưởng nói đùa Ok, bây giờ đến cái đoạn uh, lau nước dãi của siro nhá. Có nước dãi của siro nhá. Đây cũng nước dãi của siro đây. Nước dãi của siro lúc mình ăn mới nhiễm đấy. Ok, thế là hôm nay uh, mấy đứa đã nhớ vấn đề gì chưa? Messi. Messi xích vào, Messi nhảy lên ghế ngồi đi. Ờ, không thể ngồi đấy được. Ok nhá hôm nay như thế là chúng ta đã ăn xong ờ, cái ờ, bữa sinh nhật của anh nha là hôm nay chúng ta đã được chén thế là được chén sinh nhật là gọi là một bữa ăn ngọt nha ăn tạm thế trước chờ cho tình hình dịch nó ờ, đỡ này kia rồi hôm nào mà anh ăn hôm nào anh đi ăn nhà hàng thì anh cho mấy đứa đồ ăn vặt là thịt nha. yeah lau mặt đi lau mặt lau mồm đi nào không ờ, nước dãi nó ướt hết cả có ấy lau đi Pila không có nước dãi không cần lau hả Ok xin ờ, chào tất cả mọi người nhé cái uh, Ờ, cái cái, cái con chó khi mà chúng ta giữ kỷ luật cho chúng nó ấy, thì nó là như vậy đấy nó là uh, nếu mà để đồ ăn trước mặt nó ấy, là nó không ăn nó thèm ăn nhưng mà nó sẽ không dám ăn nó sẽ hiểu được cái vấn đề là khi nào mà chúng ta đưa cho nó ăn còn giả sử cái này à, khi mà mình để đồ ăn ở trên ghế mình bảo là của chúng nó thì uh, Messi vẫn không ăn hai con này là phải đưa dí vào mới ăn là bởi vì đã có một vài lần là mình chơi cái bài là để đồ ăn trước mặt và bắt châm không cho ăn và chỉ nói thôi như đấy thì chúng nó sẽ chúng nó sẽ chờ chúng nó sẽ không bảo cho nó ăn cho nó cũng không có ăn là bởi vì chúng nó sợ là chúng nó nghe nhầm có thể hiểu nó là vấn đề nó là như thế thì nếu mà ăn thì sai mà thế cho nên là chúng nó sẽ không dám ăn Ờ, khi mà run vào ờ, miệng cho nó đưa cho nó ăn và đấy bảo và chúng nó sẽ ăn cho nó sẽ nhìn mình xem nào có đúng là mình cho cho nó ăn không đúng mình cho cho nó ăn thì cho nó mới ăn mà đấy là Messi cũng vẫn quyết là Messi không ăn chờ phải ra đưa thì mới ăn còn đấy là bởi vì sao bởi vì bỏ ra bên ngoài chứ còn nếu mà cho vào trong cái bát ăn của nó thì bảo cho nó ăn thì là chúng nó sẽ ăn ngay cầm bỏ đồ ăn vào bát và đưa cho chúng nó ăn đưa cái bát ăn cho chúng nó thì chắc chắn là chúng nó sẽ ăn <laughs> Úi sổ ra lại nghịch nước rồi à, Ra lại nghịch nước rồi Vá vơ vặn Ok thôi được rồi Chúng ta giải tán đi nha Giải tán đi để anh rũ cái chiếu đi chứ bánh rơi ra chiếu lung tung hết cả rồi lung tung hết cả bánh rơi đầy ra chiếu đấy chị chửi cho đấy phần của chị đừng có ra mà lén phép Pila xinh gái Rất là xinh gái luôn Ok